đã hết Hiện hắn đang gom hàng ở châu Phi Cậu đang theo dõi người đó đúng không? Anh muốn hỏi gì ạ? Tôi muốn uh, tìm nhau ông Tìm ông già làm gì? Ông trai Tôi đến đây xin ông bà Ít muối, ít nước Tôi cho đi Không cho gì hết đó. Ừ thầy vậy Mày nói tao sai hả? Tao chưa sai Đi đi đừng muốn bờ của mũi Bằng xa Cha nuôi của con đang chết vì tai nạn lao động con <laughs> em à Để anh giúp cho Ăn uống tắm giặt Chung một bầu nước này sao Bỏ hết tụi mày vô đây một lần cho thông phức luôn Khỏi phải bắt công xịt nhiều lần ta cho mình hết luôn nè à. Quế Con làm gì vậy <laughs> Con đổ nước hoa cho con tắm <laughs> Trời đất ơi Con làm gì mà mùi nồng nặc quá trời vậy nè Thì con đổ nước hoa mà Đổ cho tắm cho nó thơm <laughs> Hết chiều nổi con rồi Chai nước hoa gần cả chiều bạc Mà con đổ ra đây tắm Thì chính má kêu con xài nó đi Giờ con không xài con đổ vô con tắm cho nó thơm Thôi được rồi, tắm đi. Rồi ra uống thuốc. Thôi mới ra đi, mới ra đi, mới ra đi, ra đi, cho con tắm. Tiệt tình. Bực mình quá đi. Người ta xinh đẹp vậy á. Mà có ai thèm để ý đâu. qua với anh Đen Coi dọn cơm cho anh con ăn Anh con đói bụng rồi đó Dạ khô quá ăn không được hả con ừ. Dạ con ăn được ạ à? Nào ơi Để con lấy bình trà cho ông Thôi Không ăn nữa thì dọn đi thằng đó cô chửi ta tao bực mày lắm đó à, bực mày lắm đó là phải như vậy luôn á dạ, con cười cũng vậy cũng đừng có cười lớn quá của hai đó cười khi của hai cười quá đà và cũng ngang, nó phải cười mà cười chứ bực vui quá tôi vui tôi vui quá tôi vui tôi vui quá tôi vui quá tôi vui quá tôi vui tôi vui quá làm vậy dữ luôn không nó nhăn à dạ, vậy hả ờ vậy hả con ừ, làm sao có người khác ừ, ừ, thích cô hai được đúng không <laughs> nhưng mà nói gì nói cô cũng bực bội quá à đừng bực mà đừng nữa thôi đừng bực nữa nha không, không đi làm sao con đi làm bây giờ nè đi làm trễ giờ vô chuẩn bị đây qua đừng bực nha nhớ có bực tiếng nha của hai nha rồi rồi vậy nha mình phải bắt chước cá mình của hai căng cái mặt căng à căng dù bực không phải căng trời ơi con quỷ đó bán cái son gì mà chùi hoài không có ra bởi cái mỏ đỏ chét thằng chồng sợ đâu có dám nằm ngủ chung đâu cứ đi tới đi lui hoài à ông ông đang suy nghĩ gì vậy Ừ. Ông làm gì vậy ừ? Gì Bà nói gì Tôi nói gì ông nghe hả Nếu nghe đâu hỏi lại Gì hả? Tôi hỏi ông á làm cái gì mà đi tới đi lui hoài vậy ừ, Tôi đang nghĩ Mình phải làm ăn lớn Ủa Ông có ý tưởng gì mới hả ừ, Phương thức tự cung cấp cách thu lại từ gốc tới ngọn <laughs> nè nghĩa là sao ông nói rõ cho tôi nghe coi nếu mà hay <laughs> thì tôi thưởng đó nghe <laughs> tôi mà nói cái ý này ra hay đó là bà nhớ thưởng cho tôi đó nha ừ. Ừ. Tôi tính sẽ đầu tư đóng một chiếc tàu đánh cá bự chà bả luôn. Đánh xa bờ rất hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị dò tìm tầm xa. Tìm một đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp đánh bắt cá. Như vậy là ta có nguồn cung cấp hải sản chủ lực với khách hàng. Mấy ghe nhỏ lâu nay bán hàng cho ta sẽ bị động hơn với đầu ra. Lúc đó ừ, mình sẽ mua giá rẻ hơn, bèo hơn. Cái này tiền nhân dạy là một mũi tên bắn rơi đôi nhạn. <laughs> Như vậy là mình sẽ phải đầu tư buổi ban đầu với một số vốn hàng chục tỷ đồng. Chứ sao? mua làm ăn lớn phải bỏ tiền chứ. Nhưng mà lỡ đóng tàu rồi mà việc đánh bắt hải sản không được như ý muốn. Như vậy á, có khác nào Ông ném hết cái gia sản này xuống biển hả? Ừ. Hừ, tưởng gì hay ho lắm. Tôi nói ông hãy nghe cho rõ nè. Tôi không đồng ý. Hừ. Tôi nói không đúng sao cái bỏ ông trề ra một thước à. Ông cứ làm ăn bình thường đi. Ông muốn làm ăn á thì mình cứ tập trung đầu tư vào đàn gia súc á. Của đó nó nằm ở trên bờ Trước mắt á, là sẽ xin lời chắc chắn. Không có sợ rủi ro. Thì đó là mới là ý tưởng thôi. Bà làm nhảy tưng tưng thế ghê. Tôi nói là ông quên cái ý tưởng đó ngay giùm tôi đi. Ông lên trang trại và lo kiểm tra đàn gia súc trước khi ông Mộc với bà thân ở chuyển đi nơi khác. Biết rồi. Hừm. Ờ... À, chị Hoa muốn nói chuyện với anh đó Em muốn hỏi gì? Ừ. Ừ. Ừ. Thôi Đừng hỏi nữa con Để cho cậu ấy nghỉ ngơi Đi đường cũng mệt rồi về ba của chị á Vậy hả Ba con không thể trở về với chúng ta được nữa Đó là điều khó chấp nhận Nhưng Con cũng Không nên đau buồn quá hãy cầu nguyện cho vong hồn ba con được siêu thoát và an lạc nơi sa mạc này nghe con anh sơn em nghe nói á đào vàng là phải chui xuống đất giống như con chuột chuỗi vậy phải không anh ừ. mà sâu không anh bao nhiêu mét lận ừ, rất sâu có khi là Đến mấy trăm mét dưới đường hầm đó Ờ Vậy có khi nào sập hầm không anh Cũng có Chết cha Sập hầm như vậy Chắc không có không khí để thở Không có đồ ăn Không có nước uống Không có gì hết luôn phải không anh Ờ Không có đồ ăn Ghê quá Như vậy là Ủa, Đi chăn bò tốt hơn không có sợ gì hết á Đừng có Đúng không anh Đen Dạ Đừng có nhiều chuyện nữa để cho anh mày nghỉ Dạ Anh Anh có khi nào anh bị sập hầm chưa Ờ Chưa <laughs> Mai quá ha Mà nếu như anh sập hầm á Thì anh chết queo rồi Đâu có ở đây đâu Đúng không Ờ <laughs> quá à. Thôi đi ngủ đi con. Để sáng mai còn làm lễ an táng ba con nữa. Chuyện gì con, vậy Con Hả? Côn à, Côn Ủa thằng Côn à, à, Tại sao lại trình mò hả à, à, à, Con con thằng Côn nè Con có ý gì xấu đâu Tại con Mày làm gì vậy Mày làm gì ở đây Mày làm gì trình mò vậy hả Có tại ngày mai ngày mai con chuyển đàn gia súc đi rồi Nên tối nay con tới chào tạm biệt qua thôi Không có ý xấu Tại sao mày rình mò Ở ngoài lều Hả Dạ tại vì con con ngại nên nên con không dám vô nhà ủa sao di chuyển sớm vậy à phải cái trò mà xí bãi chăn thả đúng không đáng đời thôi thả nó ra đi thôi đi về ngủ đi khuya rồi Mày không bỏ cái thối này nghe Mai mốt có ngày Hối không kịp đó mày sao vậy à, Dạ à, Té bên bờ suối mà Mày đi uống rượu sai Lỡ lao vô gốc cây á Chết mất xác á Không ai biết thì sao <laughs> Má sao cứ rầy la con hoài Lúc nào mà cũng nặng lời với con hết á Mà làm như là Con không phải con má để ra Vậy nãy giờ mày đi đâu Đi qua nhà ông Mộc chơi Biết người ta không thích mà cứ qua hoài <laughs> ừ. Hình như bên nhà ông Mộc có ai chết má ơi Sao Ai chết Con không biết Nhưng mà con thấy có nhang đèn rồi làm lễ nữa Vậy ai chết cả Con thấy có thằng Sơn của Hồn nè Rồi có thằng Đen, Hoa với lại ờ, ông Mộc nữa. Đầy đủ hết. Thôi, để sáng mai má qua bển má hỏi là biết cái gì. Ừ, được rồi. giấu ở đâu Hay đây chỉ là một vở kịch nhậu ngủ ngái Thứ đàn ông gì mà không chấp nhận được Phải chấp nhận thôi con à Nếu con lấy một người chồng như vậy thì sao Thì con bỏ chồng Con Lúc ở làng má thấy con nhìn Thành Hoàng Muốn lấy chồng rồi phải không Tại Con thấy anh Hoàng hiền lành Với lại dễ thương nữa nhưng mà hình như anh không thích con má ơi con thấy anh nhìn con ừ. mới gặp mà chưa biết hết được con à má thấy thằng hoàng cũng được nhưng mà nhà ảnh nghèo quá à. như vậy á nó không chê nhà mình nếu con thích á má sẽ tìm người uy tín làm mối cho con con cũng chưa biết mình thật sự muốn gì nữa má con chịu đi để hôm tới ờ, Má sẽ nhờ ông Mẫn Mai mối cho ừ. Ừ. Con gái tới tuổi trưởng thành Là phải lấy chồng Mà như cái tuổi của con Là phải lấy chồng sớm Em đang ở đâu? Đang ở đâu? Em còn sống đúng không? Còn sống Em phải còn sống Anna Tìm được xong mình về quê nha anh mình xây mồ làm sân Làm nhà ha Anh sẽ lo được cho em mà Dạ tên anh nha Dạ Đừng Đừng Đừng Sơn Không Sơn Không Anh Sơn Sơn à Tôi không biết Anh Sơn anh Sơn Sơn, Có sao không Thấy gì vậy Anh Sơn Anh có sao không anh Sơn Anh Sơn Cậu thấy gì vậy anh mơ thấy cái gì mà anh la lối ông sờm hết vậy anh sơn anh kể cho em nghe đi anh sơn sao cậu có sao không anh sơn không sao phải không à, khỏe rồi ha thôi Tiếp tục ngủ đi ha <laughs> Dạ Mấy đứa cũng đi ngủ đi Đen Dạ Anh Sơn Sơn Sơn Anh kể cho em nghe đi anh Sơn Anh mơ thấy gì hả Sơn Đi Anh Sơn Kể em nghe đi Anh mơ thấy gì vậy Cái thằng đen Dạ Vô ngủ nè Dạ con biết rồi Sáng kể em nghe nha anh Sơn về đây để gặp con với ông nội không? cho cốt để cho ông Đưa cái hũ đây cho ông Đưa cho ông con Đưa đây mà Mày đưa cho ông nội đi Thôi bà con Để ba mẹ sớm siêu thoát Đầu thai qua kiếp Kiếp này khổ quá Ông ấy lưu lạc khắp bốn phương Con về tới nhà rồi Lục ơi 稳定。 nói vậy tao lại đi Ê, ngày chi vậy thì tôi cũng giống với ông thôi thì còn 50 ngày triệu này, ngày nọ chứ tối nay xả xui luôn bữa nay xui thứ rồi ờ. nè nè chú em á còn rất là nhiều 2, tiền 3, chứ đâu chỉ là 50 nè, triệu tôi đặt đó <laughs> đại ca thật quả nhiên là tin tưởng tôi chắc cũng gần đây là quà của ba má tôi chắc này, không thể bán được thì dạ, anh có nói chú mày bán đâu nghĩ được nghĩ. mà chú mày bán á anh cũng không có tiền mua à hay bây giờ về đi Bây giờ chúng mày để đồng hồ đây đi Anh đeo đồng hồ mấy ngày Rồi khi nào ba mẹ gửi tiền sang á Thì chú em lấy lại Mà chắc gì chú đã thua Có khi nhờ nó đó Mà chú gỡ được số tiền thua hôm nay nữa đó Sợ <laughs> gì Cứ chơi đi <laughs> Thôi Mấy anh em ở đi chơi đi nha Hả để tôi ra ngoài tôi nói chuyện với nó chút xíu tôi sẽ vô nha ừ. Chú lẹ nha ừ. Rồi Lẹ nha Tụi mình chơi đi Chị bài đi Chia đi Chia đi Còn có ba bốn người chơi gì Vậy chơi tiếng lên đi Anh chỉ giúp chú cầm chiếc đồng hồ này 25.000 đô Với lãi suất 1% một ngày Sau một tháng nếu không chuột thì sẽ mất Sao mà rẻ quá vậy đại ca Ít nhất cũng phải là 50 ngàn hay là 70 ngàn chứ <laughs> Nếu mà cầm ít á Thì chú mày sẽ chuột lại ở đây á anh cần tiền Chứ không phải là cần hàng Nếu mà chú em thích á Thì cứ việc chơi đi <laughs> Thôi được Nhưng mà em nói trước Đại ca phải giữ cái đồng hồ này cẩn thận cho em Tốt nhất là đeo nó trên tay Nếu như mà làm mất Em không mua được đồng nào từ ông bà già em đâu Cứ kiểm tra đi <laughs> Em á Đúng là chịu chơi Không hổ danh là một công tử Việt Kiều Hàng thiệt đó Ê. Giữ kỹ giùm em Khi chuột lại em không muốn bất kỳ một thay đổi nào trên đó Dù chỉ là một chi tiết nhỏ Bây giờ ông già em rất là quý cái đồng hồ này Chú mày yên tâm đi Anh làm ăn rất là uy tín Khách hàng của anh là thượng đế mà <laughs> Thôi bây giờ anh em tiếp tục chơi đi Ok <laughs> Dù đúng hay không Thì cũng phải kiểm tra cho chắc ăn Hàng ơi Nó dám đào mồ người chết mới chôn xong Mày có biết làm như vậy là xúc phạm người chết lắm hay không Ngôi mộ mới chôn tro cốt Làm gì có vàng ở dưới mà mày tính đào trộm hả ừ. Anh hiểu lầm rồi Tôi um, không cố ý đào trộm mộ này để kiếm vàng đâu Mày đang làm cái gì đó Rõ ràng là đào mộ mà À Ờ tôi đi ngang qua đây Tôi thấy um, nấm mồ này nhỏ quá Tôi nghĩ chắc là gia đình này khó khăn lắm Tôi muốn chia sẻ một chút xíu Để cho người chết qua thế giới bên kia được vui vẻ À <laughs> Mày biết như vậy là tốt đó Người Kinh không có tục lệ chia của cho kẻ chết Giống như người Gia Rai bọn tao Người chết ở thế giới bên kia Cũng cần phải có của cải để dùng Như vậy mới công bằng chứ Dạ Thôi để tao phụ cho Dạ Nè Mày bỏ cổ xuống rồi hả Mày cho người chết cái gì đó Chỉ một ít tiền lẻ thôi Ờ Ủa đã cho người chết chôn dưới mộ rồi á Không được lấy lại đâu đó Lấy lại thì con ma nó sẽ theo về tận nhà đòi Làm cho bệnh tật cả nhà đó Dạ À mà mày làm cái gì mà đi ngang qua đây Có quen với gia đình người chết không À dạ không Tôi ở Sài Gòn Tôi đến đây ờ, để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp <laughs> Sinh viên hả ở Sài Gòn ra hả à. Mày nghiên cứu cái gì Ở đây tao rành lắm Mà tao rành nhất á, là về bò nha Chỉ cần nhìn phân của nó thôi Là tao biết nó ăn cái gì Nó bệnh nó khỏe ra làm sao Mày muốn biết không Đi theo tao chỉ cho coi Đi đi đi đi à. <laughs> Tôi tới đây để uh, nghiên cứu về cây cỏ ở sa mạc không có nghiên cứu về phân bò Cảm ơn À à Ama Ở đây có bọn săn trộm á nha Cẩn thận á Hồi sáng bò của tao mới bị bắn á <laughs> 50 triệu Giật đi Mở bài Ờ Rồi, mở đi Mở bài đi <laughs> Chính nút Finley của ai mạnh hơn nữa Hôm nay đúng là ngày gì xui xẻo thì Thôi thôi thôi thôi thôi Nghỉ giải tán không đánh nữa Khi nào mà có tiền dạ, á Quay lại đi đánh tiếp ờ. Sẵn á tôi chuột cái đồng hồ lại Thua phải gỡ chứ <laughs> David Hử? Bữa nay xui Bữa khác gỡ lại cho em <laughs> Hôm nào mà không thua Hôm nào mà không xui Mà không có gì đâu Ba của em á Không có thiếu tiền ừ. <laughs> Ông anh an tâm nha à. Em đi trước đây David ừ? Tối nay Có thằng bạn tổ chức sinh nhật cho con em họ ở vũ trường Hay là chú em đi cùng tụi anh luôn nha <laughs> Thôi được Nhưng mà em nói trước Em không đụng tới ma túy Hay là hàng đá gì đâu đó Mấy thứ đó em phải tránh xa ra Ông già em mà biết được Cắt hết lương của em đó Gái đẹp, rượu ngon Cờ bạc đối với em như vậy là hạnh phúc rồi Chú em Rất giống anh ở cái điểm này đó <laughs> Cả năm qua anh chơi với chú Anh biết rồi Chú không cần rào trước đón sau <laughs> Anh biết tự động đại ca anh biết mà Vậy thì tùy chú mày Nếu có rảnh á Thì thường xuyên tới đây chơi bài với anh nha Thôi Bây giờ chú em xuống nhà kiếm gì ăn đi Rồi lát nữa anh em mình đi chung ha Ok Hổ Dạ Em lên phòng anh nhờ chút chuyện Dạ đấy ca Tao muốn kiểm tra thằng này thêm một lần nữa Trước khi lợi dụng nó vào những phi vụ quan trọng ừ. Ủa qua anh thử nó đái trong quần Anh không tin sao đại ca Anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi Làm ăn thì không được khinh suất, Phải an toàn tuyệt đối Báo lại với bên nhận hàng Hôm nay là giao dịch giả Ngày mai mới tiến hành giao dịch thật Tối nay mày cho bột mì vào gói quà Rồi dứt vào xe của nó Kêu nó mang vào trong tiệc sinh nhật Rồi trao quà cho con bé tổ chức tiệc Nếu nó là cơm thì sẽ lộ ngay Dạ, thưa đại ca, em biết rồi